Hello các em, chúng ta hãy làm nhanh, thật nhanh 5 câu hỏi về phần phát âm sau đây à, Cái phần bài này chúng ta đã biết là phải làm gì rồi đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm cái từ mà có phần gạch chân phát âm khác với cả những cái từ còn lại Ok, câu số 1 nào, chúng ta nhìn thật nhanh bốn phương án Sau đó chúng ta hãy nghĩ ở trong đầu đáp án đi Sau đó thì cô sẽ chữa luôn nhé Câu số 1, đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Sẽ là phương án gì? Phương án A đúng không? Cụ thể là cái chữ A ở đây thì mình sẽ đọc nó thành gì nhỉ? Thành âm O dài. Đấy, cụ thể là cái từ này thì mình sẽ đọc là gì? Talk, đúng không? Talk. Nhớ là chữ A sẽ phát âm thành âm O dài. Nhớ chưa? Âm O dài trong tiếng Anh thì mình sẽ ký hiệu là như thế này. Talk. Đó thì uh, chúng ta nhớ là có một cái uh, có một cái um, mẹo là có một cái mẹo hoặc một cái cách ghi nhớ một cái cách nhận diện đó là gì là chữ A nếu mà đằng sau đó là chữ L đúng không chữ A này đằng sau đấy là chữ L thì thường là chữ A sẽ đọc thành âm o dài chúng ta nhớ chưa đấy, nguyên tắc là gì chữ A này sau đó có âm có âm có có chữ L đấy chữ A sau đó kết hợp với cả chữ L đằng sau thì thường là chữ A sẽ đọc thành âm o dài ví dụ chúng ta có từ gì đây từ tất cả đúng không từ này mình sẽ đọc là gì all đúng không? All. Nhớ là không đọc là o nhé, không đọc thành âm o nhé mà chúng ta phải đọc thành âm o dài, chúng ta nhớ chưa? All. All đúng không? Đấy. Thường là như vậy. Rồi, tiếp đến này, thế còn phương án B, C, D các bạn nghe kỹ xem uh, cô sẽ đọc những từ này như nào nhé. Phương án B chúng ta đọc là famous. Famous có nghĩa là chữ A ở đây mình sẽ đọc thành âm gì đây? Âm A, được chưa? A, famous. Đấy, famous có nghĩa là nổi tiếng. Tiếp theo phương án C chúng ta có từ này đọc là waver. Đấy, waiver từ này thì à, nó xuất hiện trong unit 1 sách giáo khoa 12 thí điểm từ waiver nó thường đi với cả giới từ between thì waiver between có nghĩa là do dự lưỡng lự băn khoăn giữa hai sự lựa chọn nhá thì waiver các bạn thấy là cái từ waiver uh, à, thì chúng ta sẽ đọc nó thành âm gì đây cũng là âm a đúng không way waiver Đó. tiếp tục uh, phương án D này thì dễ rồi chúng ta hầu như chúng ta đều đọc đúng rồi Đấy, chúng ta sẽ đọc là gì đây play đúng không? Play. Cụ thể là cái chữ a ở đây chúng ta cũng sẽ đọc nó thành âm gì? Âm a được chưa? Play. Play. Ok. Chúc mừng bạn nào đã đọc đúng được, à, đã làm đúng được câu thứ nhất. Rồi cô đọc lại cả bốn phương án này nhé. Talk. Talk. Tiếp nào. Famous. Waver và play. Chúng ta tiếp tục với câu số 2 nào, điều đầu tiên thì cô sẽ cho chúng ta khoảng 1-2 giây để chúng ta nhìn thật nhanh bốn phương án, sau đó chúng ta hãy cho cô đáp án luôn nhé. Rồi, câu thứ hai này đáp án sẽ là gì đây nhỉ? Đáp án là phương án A đúng không? Cũng là phương án A luôn. Thế thì cái từ đầu tiên này chúng ta sẽ đọc nó là gì đây? Chúng ta sẽ đọc nó là real. Đấy, real. Cái từ này thì các bạn hay đọc các bạn hay đọc là real real, tức là nghe là real real nghe nó nghe nó không có chuẩn lắm, nó không rõ cái âm lắm. Thì cái cái EA ở đây ý, thì nó sẽ đọc khác với cả ba cái EA ở dưới này Đấy, cụ thể là cái EA ở trong cái trường hợp này chúng ta sẽ đọc nó thành âm y dài đây âm y dài này Đấy, sau đó nó là âm ơ e. hoặc là mình có thể đọc thành uh, cũng được đọc thành một cái nguyên âm đôi là eo cũng được đấy nhá thì cái từ này mình có thể có hai cách đọc đấy và cách đọc thứ nhất là mình sẽ đọc cái uh, ờ, ea này thành y dài sau đó là âm ơ e ngắn à, cách thứ hai là mình sẽ đọc thành một cái nguyên âm đôi đó chính là âm uh, ear ear đấy thế thì uh, cái cách đọc thứ nhất này đương nhiên nó sẽ đọc dài từ hơn chúng ta là real nhớ chưa real đấy và chúng ta nhớ về uốn lưỡi này nhá real đúng không bởi vì cái âm cuối cùng của nó là âm ở đấy real đúng không real đọc đọc rõ cái âm ra đấy real chứ không phải real real đâu nhớ chưa đọc real real là sai đấy nhớ đấy cô đọc lại cái từ này là real được chưa Đấy, thì còn cách đọc thứ hai thì mình sẽ đọc nhanh hơn real real real đấy cách đọc thứ hai thì mình đọc nhanh hơn bởi vì nó là âm ngắn mà đúng không cái còn đây là âm dài đấy thì uh, thì tùy từng trường hợp mà nói chung là chúng ta có thể có hai cách đọc nhưng mà cô nghĩ là thông thường thì thì uh, cô nghe thấy cả hai cách đọc đấy cô nghe thấy người ta đọc cả hai cách là real và real <laughs> cách đọc thứ nhất là dài và cách đọc thứ hai là ngắn nhớ chưa thế còn những cái phương án VCD thì EA ở đây mình sẽ đọc là gì uh, phương án bcd thì EA mình sẽ đọc nó thành uh, cái gì nhỉ? Các bạn nghe kỹ nhá. Weak. Cái này là mean và cái này là dream. Thế thì nó sẽ đọc thành âm gì đấy? Nó sẽ đọc thành âm y dài. Ok chưa? Đây, âm y dài. Ok, đấy. Âm y dài. Y mà có dấu hai chấm á, thì người ta gọi là âm y dài, nhớ chưa? Đấy, cụ thể này weak. Đấy, không đọc là weak, nhớ chưa? Weak là vẫn đọc hơi sai một chút, phải là weak. E weak Đấy, các bạn nhớ chưa? Đấy, cách đọc đúng của chúng ta nó phải như thế Tức là cái cái miệng của chúng ta nó phải bẹt ra, nó kéo dài ra hai bên ý Đấy, nó căng một chút, gọi là cái thực ra cái âm y dài này cái, cái phân biệt với cả âm y ngắn là gì? Âm y dài mình đọc nó mình sẽ căng miệng ra hai bên. Đây này, weak. Đấy, weak, không phải là wick wick nhớ chưa? Wick wick tức là khi mình thả lỏng miệng là nó hơi sai đấy, mà miệng của chúng ta nó phải căng ra hai bên nhớ chưa? Weak, weak. Ok. Thế còn cái này cũng thế. Mean, mean và cái này là gì? Dream Dream Ok chưa? Rồi nhá Cô đọc lại cả bốn phương án này Real Đấy Real Cái này là gì? Weak Cái này là mean Và cái này là dream Ok Rồi Nghĩa của những cái từ này thì có thể chúng ta biết rồi Nhưng cô sẽ dịch qua Nghĩa của những cái từ này Real có nghĩa là thật đúng không? Uh, weak có thể có nghĩa là ốm yếu, yếu ớt thế còn mean thì nếu mà là động từ thì nó có nghĩa là có nghĩa là Đấy, mean ý, nếu là động từ thì có nghĩa là có nghĩa là còn tính từ nó có thể là tính từ nữa thì tính từ có thể có nghĩa là uh, như kiểu ám chỉ một cái người rất là kiểu xấu tính rồi uh, hà tiện bủn xỉn đấy mean ok rồi và dream thì chúng ta biết rồi cái từ này có nghĩa là giấc mơ đúng không dream nó có thể là động từ hoặc là danh từ nhé mơ hoặc là giấc mơ chúng ta tiếp tục với câu số 3 trong cái câu số 3 này thì nó có chứa những cái phương án mà có nghĩa là phần lớn chúng ta đều đọc sai đấy, phần lớn luôn. Trừ những bạn nào phát âm rất tốt thì thì sẽ đọc đúng. Thế còn lại phần lớn thì chúng ta sẽ đọc sai. Đấy, cụ thể chính là cái từ gì? Chính là cái phương án B này, đúng không? Phần lớn chúng ta sẽ đọc nó là đi determine. Nhưng mà các bạn nhớ là đọc như thế là sai đấy. đấy. Cũng, cũng nghĩ là nhiều bạn đang xem video này đọc như thế. Um, tóm lại đọc như thế là sai rồi thì chúng ta hãy xem xét xem đấy, đâu sẽ là cái cái cái đáp án của chúng ta đâu sẽ là cái từ mà là đọc à, đọc đọc đọc khác với cả đâu là cái từ mà có phần gạch chân đọc khác với cả những từ còn lại rồi bây giờ chúng ta hãy nhìn thật nhanh bốn phương án nhé sau đó chúng ta hãy nghĩ ở trong đầu đáp án là gì đi trước khi cô đưa ra đáp án thì câu này đáp án của chúng ta nó sẽ là phương án C Đấy, sẽ là phương án C cái từ này chúng ta đọc là father Đấy, father thì uh, cái từ này thì trọng âm của nó thứ nhất là nhấn vào cái âm đầu tiên đúng không và cái chữ er này đúng không cái phần được gạch chân ở đây nó không được nhấn nhưng khi mà nó không được nhấn thì nó sẽ đọc thành âm ơ ngắn âm ơ ngắn thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ ký hiệu là như thế này đúng không đấy rồi father, đấy, farther nhấn với cái âm đầu tiên âm thứ hai sẽ không được nhấn đúng không thì er ở đây nằm trong âm tiết không được nhấn thì à, cái nguyên âm ấy khi mà nằm trong âm tiết không được nhấn thì thường là mình sẽ đọc nó thành âm ơ ngắn đấy farther father rồi bây giờ chúng ta xem xem cái phương án a b và d thì thì nó sẽ đọc như thế nào nhá đương nhiên nó phải đọc giống nhau rồi đúng không đấy những cái phần gạch chân ở đây đương nhiên nó sẽ đọc giống nhau rồi à, nhưng mà quan trọng là nó sẽ đọc như thế nào thì bây giờ thì cô sẽ đọc cho chúng ta này phương án a chúng ta sẽ đọc là prefer prefer thứ nhất các bạn để ý là cái trọng âm của cái từ này nó rơi vào âm thứ mấy nó có hai âm tiết và trọng âm của nó sẽ dập âm thứ hai prefer nhớ chưa Đấy, prefer và cái chữ er ở đây nó nằm trong âm tiết được nhấn trong trường hợp này nó nằm trong âm tiết được nhấn thì chúng ta sẽ đọc nó thành âm ơ dài âm ơ dài trong tiếng Anh chúng ta sẽ ký hiệu là số 3 sau đó dấu hai chấm ở bên cạnh đấy là âm ơ dài đấy prefer nhớ chưa prefer đấy tiếp đến chúng ta có phương án B nào phương án B chúng ta đọc như nào đây có phải determine không Đấy, từ này chúng ta sẽ đọc là determine determine Đấy, đọc thứ nhất là mình sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ hai đúng không nhấn vào chính cái er này mình sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ hai đó và thứ ba nữa là cái này mình không đọc là my nhá mà là min đấy determine đấy nhớ chưa không là determine mà là determine đó, determine Đấy, như vậy tóm lại cái chữ ER trong trường hợp này mình cũng vẫn đọc nó thành một cái gì đây? một cái nguyên âm dài đó chính là âm er nhớ chưa determine Đấy, determine các bạn thấy là âm dài khi mà chúng ta đọc chúng ta sẽ cái cái cái um, mình sẽ kéo dài nó ra một chút đấy, determine đấy không phải determine deter cũng không phải đúng deter cũng không đúng nhá deter ter nhớ chưa determine rồi thế còn cái phương án d này mình sẽ đọc là gì không phải là immerse immerse nhớ chưa cô nghe thấy rất nhiều bạn cũng đọc từ lời là immerse đọc nghĩa đều không đúng đâu mà là emerge đó à, emerge mình nhấn vào cái âm thứ hai và nhớ là cái er ở đây mình cũng đọc nó thành âm ơ dài đấy âm ơ dài thì nó đọc mình đọc mình dài hơi ra một chút nữa chưa đấy emerge đấy emerge emerge nhấn vào âm thứ hai emerge rồi thì emerge nó có nghĩa là gì các em nhỉ nó có nghĩa là xuất hiện hoặc là nổi lên đúng không emerge đó, emerge xuất hiện hoặc nổi lên thế còn Father thì biết rồi, father có nghĩa là người bố Determine có nghĩa là từ này có thể có nghĩa là uh, quyết định này, hoặc là xác định hoặc là quyết tâm và từ này prefer có nghĩa là thích hơn ưa thích cái gì đó hơn đúng không ok rồi như vậy là câu này đáp án là C chúc mừng bạn nào đã đã đã làm đúng và các bạn nhớ cái cái nhớ luyện phát âm cho cô nhé đọc đúng những cái từ này đó, prefer cái này là gì determine cái này là father và cái này là emerge. Với câu số 4 này thì cũng nghĩa là khá dễ để chúng ta có thể tìm được đáp án khá dễ để có thể tìm được đáp án Rồi thì câu số 4 này chúng ta nhìn nhanh chúng ta có thể ra được ngay đáp án sẽ là phương án D đúng không? Đấy, cụ thể là cái từ này mình sẽ đọc là gì? Blind Đấy, Blind Thì cái từ này chữ Y ở đây mình sẽ đọc nó thành âm I Tức là mình sẽ đọc nó thành một cái nguyên âm đôi ở trong tiếng Anh Đấy, Nguyên âm đôi trong tiếng Anh này thì mình sẽ ký hiệu là như thế này đấy âm cái chữ y này mình sẽ ký hiệu là như thế này nhá y đây là chữ cái các bạn nhớ chưa thế còn nó được thể hiện bằng âm đấy thì khi mà chúng ta ký hiệu phiên âm thì nó sẽ là như thế này đấy chúng ta phân biệt nhé đây là chữ cái còn đây là âm nhớ chưa đây là phiên âm của nó đấy phiên âm là cái mà mà gọi là khi mà mình phát âm ra thì nó sẽ được phiên âm là như vậy đúng không nào, cái từ này là gì? Các bạn đọc lại nó Blind, nhớ chưa? Blind Đấy thì blind, nó có nghĩa là mù đúng không nào nó có nghĩa là mù đấy blind ok thế còn các phương án a b và c thì cái chữ y ở đây chữ y nó sẽ được đọc thành âm gì các bạn nhỉ Để các bạn nghe kỹ nào phương án a đọc là thin thin phương án b là gifted gifted thế còn phương án c là dish dish ok thế thì nó đọc là cái gì đây đây là có mỗi chữ y thôi nhá đây là mỗi chữ y thôi đấy à, thì nó sẽ đọc thành âm y ngắn đúng không y ngắn đấy Y ngắn nó khác gì với cả y dài Y dài thì khi mà chúng ta đọc chúng ta phải căng miệng ra hai bên Đấy còn khi mà đọc âm y ngắn ấy, thì chúng ta phải thả lỏng miệng ra Nhớ chưa? Thả lỏng ra Đấy Ê e, Ê e, Đấy, Thả lỏng ra Đấy cụ thể này Phương án A là thin Thin Thin Tiếp theo phương án B là gì? Gifted Gifted Thế còn cái này là dish Dish Ok Thả lỏng ra ok đọc giống như chúng ta bình thường chúng ta hay đọc ấy thả lỏng bình thường là chúng ta chúng ta hay đồng nhất y ngắn và y dài như nhau tức là chúng ta hay đọc như nhau không phân biệt y ngắn y dài đấy thì các bạn nhớ là trong tiếng anh thì nó có âm ngắn và âm dài âm ngắn thường là chúng ta đọc thả lỏng ra còn âm dài chúng ta đọc căng miệng ra là được nhé ok nào cô đọc lại cả bốn phương án này thin cái này là gifted cái này là dish và cái này là blind ok thin có nghĩa là mỏng đấy còn gifted gifted có nghĩa là có tài, có năng khiếu Đó là tính từ đấy Dish có nghĩa là món ăn Và cái này là blind có nghĩa là mù Giống tương tự như câu số 4 thì câu số 5 của chúng ta cô nghĩ là cũng không quá khó à, Thì câu số 5 chúng ta nhìn thật nhanh xem đáp án của nó sẽ là gì Đáp án của nó sẽ là phương án gì đấy C đúng không? Đấy, cụ thể cái từ này chúng ta đọc là soup Soup thì cái OU ở đây đúng không? Cũng là chữ OU nhưng đọc khác nhau đúng không? OU trong phương án C này thì mình sẽ đọc nó thành âm gì đấy? Mình sẽ đọc nó thành âm U dài nhá. U dài trong tiếng Anh thì mình sẽ ký hiệu như thế này. Chữ U sau đó có dấu hai chấm ở bên cạnh, thấy chưa? Đó. U soup. Đấy, soup thì soup. Đấy, đọc như vậy nhớ chưa? Không đọc là soup soup súp <laughs> Đọc súp nữa là kiểu nghe kiểu âm âm ngắn ấy, còn đây là âm dài nhá. Soup. Đấy, soup. Ok. Tiếp theo phương án A, B và D thì cũng là chữ OU nhưng mà chúng ta đọc là gì đây nhỉ? About, đúng không? About. Cái này là gì? Allowed. Và cái này là mountainous. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đọc OU trong trường hợp này mình sẽ đọc nó là âm gì đây? Mình sẽ đọc nó thành âm ảo, đúng không? Ký hiệu như thế này. Đấy. Đây là một cái à, nguyên âm đôi nhá. Đấy, đi thi có thể người ta cũng sẽ hay kiểm tra cái này. Đi thi tốt nghiệp ấy, hay kiểm tra cái này hay kiểm tra cái nguyên âm đôi này đấy chúng ta sẽ ký hiệu nó như này đấy about ow ow about cái này là gì allowed allowed và cái này là gì mountainous đó mountainous ok rồi như vậy xong chúng ta đã vừa uh, chúng ta đã vừa gọi là thử nghiệm với cả năm câu liên quan đến phần phát âm và chúc mừng những bạn nào đã làm đúng tất cả năm câu này nhé